Hello, xin chào tất cả các bạn Lê Mai đã quay trở lại với kênh hệ thống bao cao su siêu thị 18 Thì ngày hôm nay Lê Mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết rõ về cái dòng sản phẩm cay 50g được chiết xuất là từ Việt Nam Thì à, cái ngày sản xuất và hạn sử dụng và cái mặt cốt ấy thì nó được in sẵn ở trên bao bì ở phần phía dưới nha các bạn Các bạn xem kỹ giúp dùm bên Lê Mai nha Đây là mặt cốt chính xác 100% của sản phẩm cay nha các bạn Thì à, đối với game bôi trơn cay này thì nó được chiết sức là từ nước à, và có các cái thành phần tự nhiên nên rất là dễ an toàn với cái người sử dụng mà không sợ bất cứ à, các cái kích thích nào nha các bạn Thì nha những bạn nào mà muốn quan tâm hay là muốn mua hàng ở bên Lê Mai á, thì các bạn có thể truy cập vào các cái đường link ở phần phía bên dưới mô tả nha các bạn à, khi các bạn đặt hàng tại đây á, thì bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha thì à, ngoài à, cái dòng sản phẩm à, game voucher cây này ra còn có các loại khác như là Game Boy Trơn uh, à, Durex Playo, uh, à, Game Boy Trơn uh, à, Nhatipan vân vân thì nó còn có những cái loại uh, những sản phẩm đó thì bên lên mai bán hàng rất là chạy uh, chất lượng rất là tốt và đảm bảo được cái tính an toàn và sức khỏe dành cho các bạn nha thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha chào tạm biệt tất cả các bạn hẹn gặp lại vào những chương trình vào lần sau nha bye bye